Ờ, quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến ờ, quý vị các bạn máy thái chuối mịn máy băm chuối thái chuối mịn cho làm thức ăn cho gà con này vịt con gà vịt ngan cũng như hoặc là làm thức ăn chăn nuôi cho lợn cho heo đấy thì máy sử dụng điện gia đình 220V bên điện máy Cường Linh thì hiện đang cung cấp hai loại trên thị trường một loại có công suất 1,1 kW và một loại có công suất là 1,5 kW Máy hôm nay chúng tôi giới thiệu đến ờ, quý các bạn, ờ, quý các bạn đây là máy ờ, có công suất 1,1 kW. Đấy, sử dụng điện gia đình 220V. Ngoài máy sử dụng điện gia đình này thì bên chúng tôi còn có máy sử dụng thêm cái động cơ chạy, chạy xăng nữa. Thì tùy tùy thuộc theo nhu cầu của quý các bạn, nếu mà không có khả năng chạy dùng điện được thì chúng ta có thể sử dụng động cơ xăng được. Thì đây là máy này được thiết kế trên bốn cái chân đế bằng sắt này rất là chắc chắn sử dụng khung bằng thuê này còn ở phần ờ, thân máy thì ờ, cái phần đằng ờ, trước này cũng được làm bằng các tấm thép rất là dày đây là cái phần chúng ta sẽ bỏ cây chuối vào bỏ chuối vào băm cỏ và đường kính thân chuối là khoảng 20 phân nhé đường kính thân chuối khoảng 20 phân nếu mà cây lớn quá thì chúng ta phải chẻ chuối ra còn đây thì cây chuối 20 phân thì nó sẽ dùng được còn bên sau này sẽ là phần động cơ của máy Đấy, phần động cơ của máy máy sử dụng ờ, động cơ 1,1 ờ, kW sử dụng điện gia đình ờ, và cái phần quan trọng nhất của máy đấy là cái lưỡi dao của nó đây quý các bạn có thể nhìn xem lưỡi dao đây lưỡi dao thì được chúng tôi làm được từ từ nhíp ô tô này đấy, rất là sắc và được thiết kế để cho quý vị các bạn bỏ chuối vào thì nó sẽ băm chuối mịn luôn chỉ trong một lần băm thôi là chúng ta đã có thể sử dụng ờ, chuối để làm thức ăn cho gà vịt được luôn đấy lưỡi dao rất là sắc rồi ok ok ở ừ, đằng sau lưỡi dao này thì chúng tôi có hàn thêm ờ, các thanh sắt chịu lực ở phía sau này để ờ, trong quá trình sử dụng thì nó không giữ cố định dao nó không bị cong dao bị vênh dao thì sau đây tôi sẽ tiến hành hướng dẫn quý các bạn tháo lưỡi dao này ra thì uh, dao kết nối cái lưỡi dao này kết nối với cái động cơ qua một cái trục của động cơ ở đây có một con ốc vít cố định ở đây thì chúng ta chỉ cần uh, tháo con ốc này ra này và kéo thẳng uh, cái uh, lực uh, mũi ra thôi thì quý bạn uh, lúc uh, vặn thì uh, tháo ra thì lúc để ý uh, vì uh, cái lưỡi này rất, rất là sắc nên chúng ta để ý uh, cẩn thận tay uh, sử dụng uh, cái cờ lên 17 quý vị nhé đây ờ, quý bạn ờ, có thể sử dụng ờ, clip 17 hoặc là dùng cái clip ống như thế này chúng ta tiến hành vặn cái con ốc này ra lúc vặn thì chúng ta phải rất là cẩn thận vì cái lưỡi dao nó rất là sắc thì ờ, quý các bạn à, con ốc này ra thì sau đấy chúng ta tiến hành à, dùng tay kéo ra luôn đấy rất là dễ dàng đây quý các có thể nhìn cái lưỡi dao của nó rất là dễ này đấy được mài rất là bén ở phía đằng sau dao này thì chúng tôi có thiết kế ờ, các ờ, thanh sắt chịu lực như thế này để cho con dao trong quá trình sử dụng nó không bị cong bị vênh ảnh hưởng đến sản phẩm Đấy, độ hoàn thiện chi tiết rất là tốt thay rất là dễ đây là cái trục ờ, của động cơ luôn này đây là cái trục của động cơ luôn đấy thì quý bạn à, mua về có thể không ờ, có động cơ sẵn thì chúng tôi sẽ bán riêng cái khung này và quý bạn à, có thể về tháo lắp tại nhà luôn thì à, sau đây tôi sẽ tiến hành à, tháo cái động cơ ra đây thì là phần động cơ được kết nối với khung máy bằng bốn cái con ốc như thế này chúng ta sử dụng ờ, cờ lê chúng ta vặn ờ, bốn con ốc này ra đây quý vị ờ, tháo bốn con ốc ở bốn cái chân của con máy này ra đấy chúng ta tháo ra ngoài như thế này sau đấy chúng ta tiến hành uh, motor này nhắc ra ngoài đấy đấy là đã xong à, phần quá trình tháo lắp động cơ cũng như là lưỡi dao cho máy thì với các bạn khi mua không về thì chúng ta cũng thực hiện các bước tương tự lắp động cơ lên và sau đấy lắp lưỡi dao vào thôi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nếu vị các bạn có nhu cầu mua máy băm chuối máy thái chuối thái cỏ cho làm thức ăn cho gà vịt thì à, vui lòng à, liên hệ điện máy Cương Linh địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc à, qua số điện thoại của tôi để bên góc màn hình quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là giá tốt nhất về sản phẩm cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của chúng tôi để mới nhất xin cảm ơn quý vị và các bạn